đánh nhau nào người nhau cháo anh bôi lại mình tôi anh ơi anh làm giàu còn tôi là nghèo tiền bạc đâu có bao nhiêu anh bạn đi đâu anh chơi xấu qua cười ai cũng như anh tức là tôi khôn lường bạn bè gì đâu chỉ thấy chưa mà thôi <laughs> về chán nhau chưa bao giờ gặp lại gặp lại làm gì do tôi mấy trăm ngàn tôi nghĩ anh em chân ba ba với người nàng tôi nghĩ anh bao nhưng tôi cũng ăn nhau nào ngờ nhau xong anh bỏ lại mình tôi ơi anh làm giàu còn tôi làm vì bạn đâu có có vào người anh em anh mơ đã gặp chơi vừa anh lên xe giò anh về lại mình mình tôi dạy khi một sao anh đừng yêu tôi giàu lòng mình đau anh chơi xấu quá ai cũng thương chắc là tôi cũng lừa về gì đâu chỉ thấy chữ mà thôi ai cũng thương chắc là tôi cũng lừa bạn về gì đâu